Xin chào các bạn Chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực và cuộc sống mình Hôm nay mình à, làm cái rau lợn để cho lợn ăn các bạn Cho lợn ăn à, rau để tiết kiệm cái chi phí Mình sử dụng cái máy thái chuối đa năng để xay cái rau môn rau khoai này Rồi mình cắm điện vào Máy này nó sử dụng được điện giờ mình bắt đầu là xay cái ờ, khoai cho nó nát ra nấu cho nó dễ các bạn <coughs> và nó nát ra nấu thì nó nhanh dừ Đó. máy thái chuối này nó rất là tốt các bạn các bạn có thể nghiền nát tất cả các loại rau kể cả cây chuối cho gia súc gia cầm ăn rất là tiện lợi à, với lại nhanh nếu mà mình à, băm ấy, thì nó rất là lâu băm thái ra thủ công làm rất là lâu máy này thì mình à, mua ở tiệm cơ khí nó khoảng 700 ngàn à, một chiếc giống như này cũng có cái video mình test cho các bạn xem về cái máy chuối thái chuối đa năng này rất là tiện lợi đây mình đang uh, sử dụng để thái uh, cái cây khoai cái môn này để cho nấu cho lợn đấy các bạn nhìn thấy chỉ trong uh, chốc lát thôi nó xay nó nghiền nát hết à, toàn cây to bự này mình đưa xuống là nó nghiền nghiền nát luôn đây củ này to đây mình cho vào nó nghiền được đưa vào mồm nó xong đầu nó liền nó trôi xuống ở dưới kia thì mẹ mình à, gom lại và cho vào xong để đun nấu chỉ trong à, vài phút mình đã thái gần xong với đống rau này rất là nhiều rau chỉ trong ờ, phút chốc máy rất là tiện lợi cho lợn ăn ờ, rau này để tiết kiệm cái chi phí bởi vì cái giá lợn bây giờ nó đang thấp các bạn nên là cám thì cao mình cho ăn nguyên cám không thì sẽ bị thua lỗ chính vì vậy mình ờ, sẽ tận dụng cái rau khoai này để cho chúng ăn kết hợp trộn với ờ, ngô với lại cám để tiết kiệm cái chi phí rồi mình đã ờ, nghiền xong ờ, cái khoai rồi bây giờ thì phải cho vào xong nồi thì đun sôi lên đun sôi thì tất cả rau này nó nát nó sẽ dễ ăn hơn và nó có nhiều dinh dưỡng hơn nó không bị ngứa thường thường là nó bị ngứa nhưng nấu chín này không bị ngứa và cho vào đây đầy một xong mình à, sẽ lấy nước đổ vào cái trong cái son này để đun cho nước nó ngập lên à, cái son bây giờ là đun ờ, cái rau này lên thôi các bạn đun khi nào sôi ra bắt đầu mình ờ, trộn cái ngô vào cho lợn ăn rau trộn với ngô Đó, ờ, bây giờ là chín rồi bây giờ là đến cái công đoạn này cho nó ăn các bạn Rồi mình sẽ trộn thêm một chút cám nữa với lại hòa thêm với nước nữa để cho nó ăn nó ngon Đấy, sẽ san ra thành à, hai xô để đổ cho nó ăn mình để có ba con lợn bạn mình uh, nuôi thành hai chuồng à, bây giờ đổ vào cho con lợn nó ăn đấy các bạn nhìn thấy nó ăn tranh nhau ăn luôn đấy. không kén đồ ăn mình thì uh, nuôi dân dã thôi các bạn tiết kiệm chi phí đây là một cái con à, lợn nái lợn xề cho mình chúng để được à, hai lứa các bạn nuôi công nghiệp thì các bạn à, chế độ chăm sóc và các bạn quy hoạch thì nó quy mô khoa học hơn mình đây thì nuôi nhỏ lẻ thì mình cho ăn như vậy để tiết kiệm chuồng trại của mình nó không được hiện đại lắm ờ, mình chia sẻ trong cái công việc cuộc sống hàng ngày của mình đó có gì đó thì rất mong ờ, các bạn thông cảm Hồi video này ờ, có lẽ mình xin phép dừng lại mình chia sẻ các bạn về những cái cuộc sống hàng ngày của mình rất mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách là các bạn đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác trên kênh của mình nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy like và chia sẻ cho mình à, ủng hộ cho kênh ẩm thực uh, cuộc sống của mình uh, phát triển à, để nhiều người biết tới hơn. À, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.